来了。 I like lêu vô chuột nha chip chip lêu lêu vô chuột nha chip chip có con chuột nha nó chạy lăn tăng nè mắt nó nao liệt ngon nghiền ngon chuột nha không từ từ được không? Lê lê chưa chuột nha ơi anh hổ ơi 就念。 chú chuột nhăn chít chít lêu lêu chú chuột nhăn chít chít lêu lêu chú chuột